Có một bạn nick Facebook tên là Nguyễn Thắng hỏi rằng Kính Bạch Thầy, Thầy cho con hỏi nhân duyên của những người anh em sinh đôi, sinh ba là gì mà kiếp này lại sinh về cùng một nhà, có ngoại hình giống hệt nhau mà số phận thì lại thường khác nhau ạ? À? Mong Thầy giải thích cho con được hiểu, con xin trên công đức của Thầy. Ở đây bạn Nguyễn Thắng này bạn hỏi cái người sinh đôi chắc là cái dạng cùng một quả trứng mà ra đấy, giống nhau hệt về hình thể nhưng mà sao số phận thì lại khác nhau nghe nó phần khác nhau thế thì chúng ta biết về phật giáo chúng ta giải thích thế nào cái việc sinh ra của chúng ta là do nghiệp chúng ta là phàm phu sinh ra hoàn toàn do nghiệp mà sinh nghe không? thì cái nghiệp này ấy, nó có nghiệp sinh ra thân gọi là nghiệp sinh ra cái sắc thân của chúng ta và cái nghiệp mà tái tạo ra phần danh tức là phần tâm của chúng ta và, và cái nghiệp quy định cái phần phận quả của mình mình gọi là số phận đấy tác động đến số phận chúng ta đấy, khác nhau hai cái người mà sinh ra như cùng chứng như thế này giống nhau về hình thể là hai người này có cùng cái nghiệp về về thân cùng một cái nghiệp về thân và phải chia đôi một cái ổ bánh này một cái bánh mì này <laughs> để làm thân đấy hai người này có cái nghiệp đấy cái nghiệp là cùng một cái nghiệp về thân thế nhưng mà còn cái nghiệp về tâm cái nghiệp về nghiệp quả sau này thì còn khác nhau cho nên ấy, lớn lên rồi hình tướng rất giống nhau nhưng mà số phận mỗi người khác nhau người làm việc này người làm việc kia lấy vợ thì cũng khác nhau đẻ con cũng lại khác nhau nữa cuộc sống gia đình khác nhau ở đây thì chỗ này để cho phật tử chúng ta mới thấy vậy thì chúng ta xem tử vi làm sao nói được chỗ này xem tướng số làm sao nói được chỗ này có phải không hai người giống hệt nhau mà sinh cùng một lúc luôn sinh đôi mổ đẻ luôn đi lấy ra một lúc luôn cùng giờ luôn thì tử vi hai người này giống hệt nhau như gì nữa có đúng không thế tại sao một số phận hai người khác nhau thế thì tử vi giải thích sao chỗ này Đấy. Cho nên đối với Đạo Phật chúng ta thì không giải thích theo tử vi, không giải thích theo tướng số mà giải thích theo nghiệp thôi. Mỗi cá nhân chúng ta sinh ra là do nghiệp của mình quy định lên. Cho nên trong Kinh Đức Phật nói là chúng sinh do nghiệp phân loại, phân hạng mà. Nghiệp nó phân ra hết, thành kẻ sang người hèn, kẻ cao người thấp, kẻ trắng người đen là do nghiệp. Vậy hai người cùng một quả trứng này sinh ra thì hai người này có cùng một cái nghiệp về thân tướng. À, và chúng ta thấy cái chuyện mà lầm lẫn hai anh em sinh đôi cùng chứng này nhiều lắm. Đấy. Có câu chuyện mà hai anh em này sinh đôi thì ông anh thì lấy vợ trước thì cũng phải quy định đứa nào là anh, đứa nào là em. Lấy vợ trước, cô vợ về còn không phân biệt được đâu là chồng mình. Đấy. Cô có lần cô hôm sáng ôm nhầm ông, ông em luôn. Đấy. Đến lúc ông bảo không phải chị ơi, không phải. Mới chết rồi. Cái chuyện đấy xảy ra rồi đấy hai anh em giống nhau quá giống tất cả từ giọng nói từ dáng đi mọi cái là rất giống nhau ờ, nhầm luôn nên vợ không phân biệt được đâu là, là chồng mình hai người giống nhau quá vậy thì như thế thì chúng ta biết là à, thường á, cái nghiệp để mà sinh ra những cái này thì ví dụ họ có những cái nguyện hay những cái thề bồi nào đó nghe không? gắn bó với nhau thầy có nhớ trong uh, tiểu sử hòa thượng tuyên hóa ngài có kể câu chuyện về thẻ liên anh hai cái vị này nguyện gắn bó với nhau đời đời kiếp kiếp Đấy. thế cho nên ấy, kiếp này thì khi mà chết đi rồi hai vị này ấy, thì lại có cái duyên thế nào mà, mà tái sinh rồi trở thành nhập vào hai cái cây mà biến hai cái cây nó cũng dính vào nhau luôn thành một gốc luôn đấy thưa đại chúng đấy, hòa tự tuyên hóa gọi là cái này là thể liên anh này kiếp trước là hai người này ái nhiễm nhau nặng nề dính vào nhau đấy thế cho nên cái chuyện mà hai người mà sinh đôi cái dạng này thầy nghĩ họ cũng có những cái lời thề lời nguyện hoặc những cái hành vi những cái việc nào đó cái nghiệp mà nó gọi đồng nghiệp về thân tướng để sinh ra cùng cái việc này Đấy. Đấy. đương nhiên là cái người giống nhau hệt như thế nó cũng làm rắc rối cho người thì chắc chắn là hai người này cũng phải gây những cái gì cho mọi người hiểu lầm rắc rối thì bây giờ mới bị cái quả nên người ta không nhận ra không biết ai vào với ai nghe không không ai ai đấy thì đây là đối với đạo phật mình thì giải rõ là do nghiệp rồi nghiệp về phần thân giống nhau nhà có những cái nghiệp đấy hay chúng ta sinh ra trong một gia đình là con một gia đình cũng thế của một cha một mẹ thì chúng ta biết chúng ta đều phải có một cái nghiệp chung đấy, đấy trong kinh thường kể những câu chuyện có những cái kiếp trước một nhóm người này tạo những cái việc ác thế sau kiếp sau thì cả một nhóm này tái sinh vào trong một gia đình luôn người làm cha người làm mẹ người làm con đây cái câu chuyện mà chú bé bắn chim đấy đại chúng nghe rồi đấy chú bé thì bắn chim mà mấy vị buôn đi qua rồi tán thán chú bé giỏi quá hay quá anh hùng thế thôi mà chết kiếp ấy rồi tái sinh làm cha con với nhau cha mẹ con với nhau một gia đình để chịu quả đấy thì chúng ta biết vậy thì vào một gia đình đều có một cái nghiệp chung cùng tạo tác một cái nghiệp chung nào đó thế còn hai người sinh đôi thì lại còn chung một cái nghiệp nữa mà nghiệp này ảnh hưởng liên quan đến thân tướng cho nên sinh ra hình tướng rất giống nhau thể chất rất giống nhau nhưng còn tâm thì không thể giống nhau được tất cả chúng sinh tâm đều không bao giờ giống nhau được thưa đại chúng không thể tuyệt đối giống nhau chỉ cho đến khi thành phật thì tâm tâm mới đồng nhau thôi nghe không? còn đã là đang là phàm phu là chúng sinh thì tâm không thể giống nhau được, khác nhau vì mỗi chúng sinh một duyên khác nhau. Đấy. Còn thân tướng có thể giống nhau, thân tướng giống nhau. Nhờ. Thế thì à, Thầy giải thích như thế này để cho bạn Thắng hiểu được nhé. Cái này cũng là do nghiệp cả thôi. Nhé. Hình tướng có thể giống nhau nhưng số phận khác nhau do mỗi người có những cái nhân khác nhau đã gây. Cho nên là tạo ra những cái số phận khác nhau à, đấy là sự thật của phật pháp à, cái này mới lý giải được chứ còn xem tướng mới xem tư vi là không thể giải thích được chỗ này không lý giải được thì hai người này giống hệt nhau thì không thể lý giải gì được ngày giờ giống hệt nhau rồi à, không thể lý giải được nha yeah.